thì uh, hôm nay tiên sẽ làm một vlog Sài Gòn on lockdown series tiên sẽ làm gì trong một tuần mọi người hãy xem nhé bây giờ thì tiên vừa mới ăn sáng xong và bây giờ là 10 giờ 10 o'clock à, hiện tại thì cũng đang có rất là nhiều công việc phải pending cho nên là chưa có thể bắt đầu được một cái nào cả thì bây giờ thường thường thì tiên sẽ xem phim cho nên là bây giờ chắc là sẽ xem phim ok máu cho nên là phải uống vitamin để bổ sung thêm máu để đỡ chóng mặt mọi người Trang hay bị chóng mặt lắm Nên là phải uống vitamin mỗi ngày oh. Cheers Bây giờ là đến buổi chiều rồi mọi người 4 giờ rồi thì Tiên có ăn trưa xong và bây giờ sẽ làm việc thôi tiền có nói là tiền uh, ờ, sáng giờ tiền không làm nhưng mà vẫn còn uh, nhiều việc pending để phải giải quyết cho nên là tiên phải cố gắng ngồi dậy để làm cheers làm việc thôi nhé đây thì ờ, để xem coi là cái gì nha mọi người rồi thì nãy mọi người có thấy là tiên cũng ăn ờ, salad nè với lại cua trứng muối cũng rất là ngon bây giờ thì chắc là cũng ngồi một chút để cho nghỉ mệt rồi coi phim rồi kết thúc ngày hôm nay thôi ngày mai thì tiên sẽ làm một cái uh, cái swatch à, nói gì vậy ừ đúng rồi à, một cái ho nhỏ về những cái sản phẩm mà tiên mua ở bên mỹ cũng như là cái cách mà tiên mua đồ sai đờ mọi người cũng hỏi rất là nhiều cho nên là ngày mai tiên sẽ làm cái ho nhỏ nhỏ nhỏ cho mọi người còn bây giờ thì sẽ bắt đầu làm xem phim và đi ngủ nha Ok mọi người đây thì sáng có có uh, nấu ăn cho mọi người nhưng mà quay ngày nay tìm không làm nhiều lắm chỉ là quay một uh, vài video tiktok vui vui những cái video này nếu mà mọi người chưa coi thì lên tiktok trên coi bây giờ tiên sẽ làm một cái uh, ờ, ho nhỏ nhỏ là những cái sản phẩm mà tiên mua được ở bên mỹ à, về đồ sider thì chắc thôi để ngày mai tiên sẽ nói tại vì bây giờ 8 giờ tiên có một cuộc hẹn livestream cùng với nguyên và sen cho nên là bây giờ đã tại là 7 giờ 40 rồi còn 20 <laughs> phút nữa thôi à, để à, khoe cho mọi người là mua được gì trước đầu tiên tiên mua được ở Sephora là cái này đây là cái phấn của Gucci rất là đẹp Gucci đợt này làm make up rất là xuất sắc luôn mọi người từ packaging đến uh, sản phẩm thơm má ơi nó thơm để mình thất chấp lại nha này mọi người coi nè phấn đó mình ở dưới này nó có một cái cái cái, cái ờ, ấy luôn để mọi người thấm mà nó thơm dã man luôn á mọi người nó không có bị khét kỳ nữa rất là kiểu xe đồ mà nó nè mọi người thấy không tiền đánh không da tiền nè trời ơi tiền ờ, nhớ là tiền mua với giá là tầm mấy chục đô tiền không nhớ lắm nhưng mà uh, tầm đó tiếp theo thì tiên mua được cái má hồng này của Tom Ford không focus mọi người nhưng mà ok tiên mua Tom Ford thì tiên cũng mua Sephora luôn là cái má hồng đỉnh cao rất là xinh mọi người tiên sẽ đánh thử sáng nay tiên cũng có đánh cái này bây giờ tiên thích chấp lại một chút cho lát nữa livestream hồng hồng rất là xinh luôn mọi người nói chung là tiên mua đợt này tiên rất là ưng ý luôn những cái thứ mà tiên mua tiếp theo hai cái món nữa tiên cũng mua sephora là cái này cũng quá quen thuộc rồi beauty blender với lại đây chì kẻ mắt đỉnh cao đình đám của anastasia lấy ra coi đây đây là cái chì kẻ mắt tiên thích nhất từ xưa tới giờ đây cũng là một cái chì, kẻ mắt tiên đang rất là thích hiện tại của bobby brown hai cây này là bạn đúc của nhau tiên đang rất là thích nếu mà mọi người có tham khảo về brow thì hai cái cây này nha đó là những cái sản phẩm mà tiên ờ, vừa mới mua được ở Sephora thì ngày mai tiên sẽ làm cho các bạn cận kỹ hơn về những cái sản phẩm fashion tiên mua ở Sider ok giờ thì tiên chuẩn bị live stream đây tại vì các bạn nguyên vừa mới nhắn rồi ok mọi người bye bye mọi người, hôm nay là ngày thứ bảy Tiên vừa mới say xong một ly sinh tố buổi sáng Thì hồi nãy Tiên có ăn một chút mì rồi Nhưng mà ăn hơi ít cho nên là phải say thêm một cái ly này để uống cho nó đủ chất Hôm qua thì Tiên không có quay tại vì hôm qua hơi lười chút Cho nên là ngày hôm nay quay à, Lát nữa Tiên sẽ cho mọi người xem cái ổ xay đợn như đã hứa nha Bây giờ thì Tiên phải làm một chút công việc dù là sáng thứ bảy nhưng mà còn khá là nhiều việc tiên vẫn chưa xong cho nên là hôm nay phải uh, ráng để hoàn thành xong hôm qua thì quá là lười nằm uh, trên giường nguyên một ngày không làm gì hết cho nên là hôm nay phải ráng nha mọi người Let's go. ok bây giờ thì tiên sẽ uh, <laughs> đây là 11 giờ năm 50 nhưng mà tiên sẽ đi lên tiên tập một chút tại vì uh, nãy ăn cũng no ờ, hơi no nên phải nghỉ một chút làm việc cũng chưa xong nữa nhưng mà đi sẽ đi tập sau đó thì tầm 12 rưỡi sẽ xuống cơm yeah. thường thì uh, khi mà ở nhà dạo đây thì tiên hay tập ở trên sân thượng views yeah nhà đầu tiên hay mở cửa ra vậy nè mọi người hư đó đã thấy được view và tới chuyên mục swatch đồ sider thì tiên mua được cái áo này uh, rất là đằng sau cột dây rất là đẹp cái quần thì thực sự là tiên rất là thích cái form của quần luôn mọi người giống như là nó fit cái bụng của tiên mà cũng thấy được mông nè rồi xong cái độ dài của nó cũng vừa nữa kiểu như là không biết nữa mà cái quần này kiểu tìm được chân ái luôn chưa thấy một cái phong quần nào mà nó đẹp như cái cái phong quần này mặc dù cái chất liệu đây không phải là quá là best nhưng mà tiên nghĩ là uh, được để chấm điểm thì tiên nghĩ quần này tầm 8 trên 10 yeah còn cái áo này thì vải cũng khá là mỏng bây giờ tiến bộ tiếp theo nha tiếp đến là một cái áo khá là basic cũng không có gì quá là đặc sắc quần thì cũng giống cái phong quần hồi nãy á mọi người nói chung là tiên rất là ưng cái phong một tất cả các phong quần của size luôn và à, tất cả các quần và đồ của size thì tiên đều mặc cái size nhỏ nhất á ví dụ như XS, s SML thì tiên sẽ mặc XS hoặc là những cái size mà số hay là có gì đó thì tiên đều mặc cái size nhỏ nhất cho nên để mọi người tham khảo thì uh, yeah đẹp ha trời ơi xuất sắc chất liệu cái áo này thì cũng không có gì quá đặc biệt cũng rất là bình thường thôi nếu mà so với chất liệu thì tầm năm sáu thôi không nhưng mà tại vì về giá thì nó khá là dễ mua cho nên là tiên tiên tiên thấy đối với giá cả và với cái phong cách này nọ thì tiên thấy là nó rất là phù hợp luôn á mọi người thật sự Tiếp theo thì Tiên có cái váy này, áo này thì không phải của Sider nha, áo này là áo uh, một cái brand khác ở ở Việt Nam thôi Nhưng mà cái váy này thì nhìn xa thì rất là xinh đúng không mọi người Nhưng mà cái vải của nó rất là mỏng mọi người ơi mỏng lắm nói chung là mặc cái này là làm phải mặc nói chung là rất là dễ lộ quần trong cho nên là mọi người phải mặc những cái um, cái quần bên trong nó nó không có cái line thì nó sẽ ok hơn nhưng mà về form và này nọ thì khá là ok chỉ có cái là vải mỏng quá nên tiên không thích thôi nhưng mà còn lại thì rất là ổn tiếp đến thì tiên có mua một cái quần uh, quần trouser khá là xinh chỉ nó có nó hơi rộng một chút nếu mà tiên bóp một chút thì nó sẽ đẹp hơn à, nhưng mà cái form thì tiên thấy nó rất là ổn đẹp chỉ có cái vải thì nó cũng <laughs> hơi mỏng rồi cho nên là sẽ dễ rất là lộ dễ lộ nếu là nếu mà mọi người coi coi những cái form trouser này trên mạng thì mọi người sẽ biết được là cái vải nó khá là mỏng còn về quần jean thì tiên thấy là khá là ok à, nói chung là cũng ok đó mọi người ừ tiếp đến là một cái áo có đan len như thế này à, nhìn thì rất là xinh đúng không nhưng mà tiên không thích cái phần ở dưới đây nó bị cứ bị như thế này nè mã rất là khó với lại hai bên này nó rất là dễ hở cho nên là à, nhìn chung thì tiên rất là thích nhưng mà nó có những cái khuyết điểm làm cho tiên không thích lắm à, nhưng mà khá là xinh váy này thì của her story à, yeah còn cái áo của Sider thì nói chung là màu này nọ thì rất là xinh nhưng mà cái form thì tiên chưa ưng lắm và cuối cùng là một cái đầm tiên rất là thích thích từ texture tới cái form dáng kiểu tại vì tiên dạo này đang thích mấy cái đầm mà nó kiểu hơi xòe xòe vậy nè mặt rất là dễ chịu đằng sau thì nó hở như vậy và nó có hai cái nơ rất là dễ thương luôn mọi người nói chung là cái đẹp cái đầm này là tiên chấm là 10 trên 10 luôn á từ form tới nó rất là vừa tiên luôn mặc vô kiểu vừa từ cổ đến phần dưới là rất là xinh yeah và nói chung là cái cách thức mua hàng thì nó cũng Tiên mua thì là tại vì Tiên có người quen ở bên Mỹ Cho nên là khi mà Tiên mua thì Tiên ship ở bên Mỹ và người ta mang về cho Tiên Thì cái, cái, cái cách mua này nó rất là khó Nhưng mà hiện tại thì có nhiều người bạn của Tiên đã mua và mua thẳng từ bên Hồng Kông và thì hình như là nếu mà mua thẳng như vậy nếu mà mọi người mua với năm hay sáu món gì đó thì hình như là nó sẽ không có bị chặt thuế nhưng mà nếu mà mọi người mua nhiều hơn 6 món thì nó sẽ chạc thuế của mọi người đó là đó là tiên nghe thôi tiên không biết nhưng mà thuế nó chạc cũng phải là từ 50 đến 60 đô tùy vào cái số lượng các bạn mua nữa cho nên là nếu mà em mua thì bạn cân nhắc một chút còn à, bên Mỹ thì mua rất là dễ bên Mỹ thì các bạn chỉ cần order trên 50 đô là free shipping luôn còn về Việt Nam thì nó hơi khó một chút ok vậy là vlog uh, Sài Gòn on lockdown của tin đây là kết thúc rồi mong mọi người thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha bye bye ấm ngoan